về thôn xưa ta hát khúc hoan ca ngọt hương lúa tình quê thêm đậm đà rào rạt bao niềm thương trong mái lá bờ dâu xanh cô gái hát êm êm tầm mai chín gần cho đôi má em thêm gió lúa đã lên bồng mặt già tươi sáng thôi chờ mong